系でやってるんだね。 Thức sáng dậy làm mấy hoài à, hả? Ô, tôi qua đi, phải được bạn Sao có mùi rượu? Tôi qua đi Quẹo đây phải không? Ở đây trường học 2